Với La Roscopin có thể chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình Mỗi viên La Roscopin dạng suối bọt chứa 1.000mg vitamin C giúp bạn tăng cường sức đề kháng trong cảm cúm nhiễm trùng do không khí ô nhiễm hoặc do thời tiết thay đổi thất thường chỉ cần một viên La Roscopin mỗi ngày giúp bạn tăng cường sức đề kháng trong cảm cúm nhiễm trùng La Roscopin vitamin C sản phẩm của Roche không dùng La Roscopin cho người bị sỏi thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng